Viên uống mọc tóc Okami là một loại thực phẩm chức năng có công dụng nuôi dưỡng tóc, mọc tóc và chống gãy rụng tóc được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Viên uống mọc tóc Okami có nguồn gốc từ thiên nhiên, bổ sung những dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc khỏe mạnh từ bên trong, ngăn ngừa gãy rụng, phục hồi tóc, tổn thương, hiệu quả chỉ sau một liệu trình sử dụng. Viên uống mọc tóc Okami là chìa khóa giúp tóc chắc khỏe, giải quyết đến 90% nguyên nhân gây rụng tóc. Thành phần chính: nhau thai tinh khiết, tảo nhật spirulina, kẽm trong hầu, nhân sâm, tỏi, calcium từ vỏ trứng, tổng hợp những vitamin nhóm B. Công dụng Viên uống chữa dụng tóc Okami được nghiên cứu bởi những chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, tích hợp nhiều tác dụng vượt trội trong một sản phẩm. Cải thiện, phục hồi tóc yếu dễ gãy rụng, những thành phần thiên nhiên trong viên uống mọc tóc Okami có tác dụng phục hồi những sợi tóc yếu, làm giảm rụng tóc. Bổ sung các dưỡng chất giúp kích thích mọc tóc, sản phẩm giúp bổ sung thêm những dưỡng chất kích thích mọc tóc, tóc mọc dày và chắc khỏe, ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc, tăng cường hấp thụ những dưỡng chất giúp tóc khỏe mạnh, tránh các nguy cơ gãy rụng tóc. Ưu điểm, sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh được hiệu quả trong việc ngăn ngừa gãy, rụng tóc, được Bộ Y tế kiểm định chất lượng kỹ lưỡng và được cấp giấy phép lưu hành trên cả nước. Thành phần từ thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn tại Nhật Bản, rất an toàn và lành tính, không gây tác dụng phụ cho cơ thể. Sản phẩm đến từ thương hiệu khá uy tín được nhiều người tin dùng. Okami đã được rất nhiều người tin dùng, lấy lại vẻ thanh xuân và sự tự tin cho mái tóc. Okami không chỉ có tác dụng kích thích mọc tóc cho mái tóc dày, khỏe mà còn có tác dụng làm đen tóc. Shop Vua Order cam kết sản phẩm 100% chính hãng và tư vấn một kèm một trong suốt quá trình sử dụng. Để mua được sản phẩm chính hãng, hãy liên hệ website vuaorder.com, fanpage Vua Order, siêu thị hàng chính hãng, điện thoại Zalo tư vấn 0945 533, 726 cam kết về chất lượng hàng hóa. Chính sách kiểm hàng. Chính sách đổi trả hàng. Quý khách vui lòng xem tại website vuaorder.com.